bếp này thì ờ, là VH66 kiểu bếp này rất là hiếm gặp chỉ lâu lâu thỉnh thoảng chỉ có về được khoảng một con đến hai con mà thôi bếp này thì được xuất thuận vào xuất xưởng vào tháng 6 ờ, năm 2019 nên còn rất là hiện đại đây bếp này là, là cái kiểu dáng mới nhất của Mina đây là là thỉnh thoảng chỉ có được một một uh, con này thôi vậy nếu nó mà quý khách nào mà có muốn mua sử dụng thì uh, hãy liên hệ trực tiếp cho Nam luôn để có thể sở hữu cái, cái sản phẩm bếp ga này bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những chức năng của bếp cho các bạn xem bếp sử dụng ờ, đầu chia lửa hợp kim nhôm nguyên khối đây giờ tôi sẽ ờ, bật hết đất lên cho các bạn xem thử Một nướng của nó là có hai tầng lửa luôn một tầng lửa trên áp xuống nè hai tầng lửa phía bên dưới các bạn có thể nướng đồ ăn không cần phải chờ nhiều cũng như trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng đều làm bằng inox cao cấp đấy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 thì ờ, nó sẽ bị ờ, tạm nhiệt gió thổi làm cho đáy nồi nguội đi bếp sẽ không khóa ra được do que cảm biến không cảm nhận được cái nhiệt độ nó yêu cầu ở đáy nồi bếp này chiếc bếp nướng của nó không có chức năng hẹn giờ luôn mình sẽ bật cho các bạn xem bếp nướng khi bật lên đó, nó sẽ hoạt định là 9 phút này các bạn có thể tăng chỉnh tối đa được là 15 phút và mức nhỏ nhất là một phút tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất là một phút để thử chức năng hẹn giờ của bếp bên uh, bếp nướng cho các bạn xem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 bếp nướng đã khóa ra luôn khi đồng hồ báo gì không nè công tắc có năng mở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 đi kèm với đó là cái một đoạn dây sạc dài 3 mét để cho các bạn có thể sử dụng nó ở bếp ổ điện của chúng ta nó ở vị trí xa bếp đây các bạn chỉ việc cắm sạc vào thôi cục sạc thì chúng ta cắm vào cái ờ, ổ điện ở nhà để sử dụng trên cục sạc nó có một cái đèn hiển thị đèn báo màu đỏ tức là bên chưa có đầy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 ngoài ra nó không có không có nhiều chức năng khác nó chỉ có chức năng hẹn giờ dành cho bếp nướng thôi ngoài ra nó không có nhiều chức năng khác để chúng ta có thể nấu nước rất là nhỏ gọn một số khách hàng khi mà chúng ta khi mà các bạn sử dụng bếp này á chúng ta gặp vấn đề khi mà